À, xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa ờ, mẫu đơn Đấy. đây là những bông hoa mình đã làm rồi à, thì để làm những một mẫu hoa mẫu đơn như thế này thì chúng ta cần chuẩn bị các loại giấy như sau nhé à, ở đây mình làm hoa mẫu đơn màu đỏ nên là mình sẽ có giấy nhún màu đỏ à, với màu xanh để làm lá và màu vàng để làm nhụy thì uh, trước tiên là chúng ta sẽ làm nhụy hoa trước nhé uh, ờ, các bạn cắt cho mình uh, một đoạn giấy uh, nhún này có chiều dài là 30cm nhé và có chiều rộng là khoảng 5cm 5 à, hoặc là 4cm cũng được Rồi Sau đó thì các bạn à, gập đôi tờ giấy này lại sau đó thì các bạn ờ, gặp lần sau mà để chúng ta có thể cắt tua rua đó đây các bạn các bạn dùng kéo cắt tua rua bây giờ mình quá tay rồi cắt tua rua có độ dài khoảng bằng một nửa cái ờ, miếng này tức là 2,5 cm nhé à, khi cắt xong thì chúng ta sẽ có một đoạn như này và để lát nữa thì chúng ta sẽ làm nhụy hoa nhá. à, tiếp đến là chúng ta sẽ cắt phần uh, cánh hoa các bạn lấy giấy nhún màu đỏ ra à, các bạn cũng cắt một uh, tờ khoảng uh, 30 cm như thế này ờ, có chiều chiều rộng khoảng uh, 6 cm cái chiều này khoảng 6cm à, 6 hoặc 6,5 cũng được Vì bạn nào mà à, làm hoa mà nó to hơn thì các bạn làm kích thước to hơn Đây mình làm khoảng 6,5 các bạn cắt tờ như thế và các bạn cắt ba miếng như thế này ba miếng như thế này nhá ở đây mình ờ, cắt sẵn ba miếng có độ dài như thế 30 nhân với 6 và khoảng là 6,5 rồi Ngày đầu tiên thì các bạn cắt uh, lớp 4 tờ giấy gấp 4 tờ giấy lại các bạn dùng kéo cắt nó ra Vậy chúng ta sẽ được 8 cái mảnh như thế này Và làm cái phần cánh hoa bên trong cùng Tiếp đến là hai mảnh còn lại thì chúng ta sẽ cắt Có kích thước là các bạn gấp đôi lại À không cần đâu Các bạn ờ, cái chiều này nó là 30cm đúng không 30cm thì các bạn ờ, cắt mỗi mảnh 5cm Tức là một mảnh này chúng ta được 6 cánh hoa Chúng ta sẽ làm ờ, cái này là làm cánh lớn Mảnh còn lại cũng vậy Các bạn cũng cắt tương tự như thế thành 6 à, mảnh ok à, sau đó thì các bạn à, gấp đôi cái mảnh các mảnh đẹp các mảnh còn lại lại chúng ta sẽ cắt như thế này nhá vát vào đầu này sau đó thì uh, sẽ lượn hai vòng bằng nhau như thế này lượn xuống đó chúng ta sẽ được một cái cánh hoa như thế này rồi chúng dùng hai tay này kéo giãn cái đầu nó ra rồi ok sau các bạn dùng tay kéo nhẹ cái phần bụng hoa bụng của cánh hoa ra tròn như thế này tương tự với những uh, cái uh, cánh hoa còn lại chúng ta cũng cắt như vậy Đó. chúng ta cũng kéo giãn ra ờ, rồi cái ờ, giãn phần bụng mình sẽ làm mẫu cho các bạn ba cánh hoa thôi nhá là mình cắt cánh lớn Cánh nhỏ các bạn cũng làm tương tự như vậy Ok Rồi các bạn à, Sau khi các bạn cắt được như vậy thì các bạn sẽ có tầm 12 ờ, cái cánh ờ, lớn và 8 cánh nhỏ như thế này mình đã cắt sẵn rồi à, Bây giờ thì chúng mình sẽ làm cái phần ờ, ghép cánh hoa vào Đây là phần nhị mình vừa làm Các bạn sẽ nhớ ra nhé Chúng ta được phần nhị như thế này Các bạn ờ, dùng cái kẽm đó cái kẽm nhỏ như thế này này để làm thân cây hoặc là to hơn một chút cũng được ở đây thì mình không có kẽm to nên mình dùng tạm kẽm nhỏ và các bạn à, dùng keo nến hoặc keo sữa dán vần nhị vào ở đầu này thì ờ, ở cái đầu các bạn nên phun keo vào cái phần đầu của cái ờ, cái kẽm nhá thì, thì cho cái nhị hoa nó chắc rồi các bạn cuốn vào thôi như vậy chúng ta đã được phần nhị hoa à, giờ thì chúng ta sẽ ghép uh, phần uh, cánh hoa vào nhá các bạn ghép phần cánh hoa nhỏ trước mẫu đơn này thì uh, các bạn có thể làm các kích thước khác nhau đều được theo mình thì nên làm nó to to một chút đấy thì nhìn hoa nó sẽ đẹp đẹp hơn rất là nhiều vậy là mình đã dán xong cái phần ờ, cánh nhỏ và đến bây giờ sẽ là phần cánh ờ, lớn làm sao cho các lớp cánh nó đều nhau nhé Vậy nó không bị lệch là được mà Bản thân mình thì thấy là hoa mẫu đơn màu trắng là đẹp nhất Đây mình làm mà các màu rồi nên là muốn làm một màu màu khác một chút thì mình làm màu đỏ các bạn cứ ờ, dán cánh hoa đến khi nào các bạn thấy nó độ to vừa đủ thì các bạn dừng lại ở đây mình có bao nhiêu thì mình sẽ dán hết to rồi đó. còn tính à, cuối cùng Vậy là mình đã ghép xong à, phần à, cái hoa của bông hoa mẫu đơn này à, nhìn màu đỏ thì nó không được đẹp cho lắm nhỉ à, giờ đến mình sẽ làm cái phần ờ, đài hoa nhé thì các bạn uh, cắt một đại uh, một tờ giấy có kích thước tầm khoảng 5 cm à, chiều dài 6 cm đi chiều rộng thì tầm khoảng 1 cm là được sau đó các bạn cắt nhỏ ra rồi gập đôi lại cắt như hình mình cắt lá ấy. Đó. rồi các bạn giãn cái uh, bụng nó ra là được các bạn cắt tầm khoảng uh, ờ, 4 đến 5 cái uh, đài cái đài hoa như thế này đây ở đây mình đã cắt sẵn rồi Đó. Ờ. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào các bạn nên phết keo cho nó tầm khoảng à, gần một nửa cái là cái cái đài này nhá để cho nó che đây cái phần à, phần lúc mà mình dán cánh hoa nó bị lộ nhá ở đây thì mình sẽ gắn 5 đài như vậy chúng ta đã gắn xong cái đa phần đài hoa cho bông hoa này các bạn à, chỉ lại cái à, cánh hoa cho nó mình làm hơi to quá hơi nhiều cánh hoa quá rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần à, lá cho bông hoa mẫu đơn này nhé à, Các bạn cắt một hình ờ, chữ nhật kích thước khoảng 6 ừ, và 7 Các bạn gấp đôi lại sẽ được một cái lá như thế này ở đây thì mình cũng có làm sẵn chiếc lá của bông hoa mẫu đơn thì nó có hình dạng như thế này các bạn dùng kẽm ờ, xi nhá à, còn hai cái lá còn lại thì mình cắt như cắt đài hoa lúc nãy các bạn cắt một đoạn ừ một cm nhân với 6 cm nhé bắt tầm hai chiếc như thế OK. giờ các bạn ghép đầu tiên các bạn dùng keo sữa để ờ, ván chiếc lá như thế này cắt hai đoạn uh, kẽm xi nhỏ uh, tầm 4 cm để gắn trên lá như thế này các bạn cũng vết keo sữa và làm tương tự các bạn đấy nó khô rồi à. mình dùng băng keo sáp để mình à, gắn hai cái lá nhỏ lại và cái cái cành lá to này nhá cái này mình dán nó chưa được khô nên là nó bị uh, tuột ra tương tự mình dán ờ, cái lá còn lại như vậy chúng ta đã được có ờ, hai cái lá của mẫu đơn bây giờ chúng ta ghép vào thân vào thân cây hoa thì ờ, chúng ta cũng dùng băng keo sát để ghép vậy nhé bây giờ chúng ta dùng tay để uốn lá cho nó đẹp đẹp một chút à, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm cái mẫu bông hoa mẫu đơn như thế này đây là bốn bông hoa mẫu đơn mà mình đã làm Chúc các bạn thành công với ờ, cái mẫu hoa ờ, Mẫu đơn như thế này Nhìn ờ, khá là đẹp Có thể các bạn có thể dùng để bó hoặc là cắm ba lọ để được Cảm ơn các bạn đã theo dõi